Chào mừng ờ, quý và các bạn đến kênh video của điện máy Cường Linh Thì ờ, hiện nay với nhu cầu sử dụng cái máy móc ở trong ờ, sử dụng chăn nuôi của bà con nó rất là nhiều Với việc sử dụng máy băm cỏ, máy băm chuối làm thức ăn cho trâu, bò, cho dê Thì với cho gà, cho vịt thì với những kiểu máy băm chuối mịn này Thì làm thức ăn cho gà, cho vịt, cho lợn thì chúng ta sử dụng máy băm chuối mịn như này Đấy còn sử, sử dụng băm cho trâu bò này cho dê này, cho cá này thì chúng ta sẽ dùng cái máy con chuối thô như này đấy với ờ, bà con sử dụng ờ, cả chăn nuôi cho trâu cho bò hoặc là cả cho gà cho vịt đấy thì chúng ta sẽ cần đến một cái máy có hai chức năng vừa bơm thô vừa bơm mịn thì đây là cái máy hai chức năng chúng tôi giới thiệu đến bà con như đây trước mắt chúng ta đây là cái máy băm chuối băm cỏ hai chức năng vừa có chức năng băm thô vừa có chức năng băm mịn cũng như nhiều video chúng tôi đã giới thiệu trước <clears throat> thì à, bằng cách thay đổi cái vòng tua bằng cách thay đổi cái buli đấy thay đổi cái vòng tua của cái dao à, sử dụng à, vòng tua nhanh thì chúng ta sẽ băm ờ, chuối mịn làm thức ăn cho gà cho vịt còn sử dụng vòng tua chậm thì sẽ băm thô ra làm cho trâu cho bò cho dê đấy thì à, trước mắt chúng ta đây là cái máy băm hai chức năng này à, sử dụng điện gia đình lắp motor một kg rưỡi thì bên cạnh con một kg rưỡi này thì chúng tôi còn có lắp thêm cái con 2 kg 2 thì con 2 kg 2 nó sẽ khỏe hơn và giá thành nó sẽ cao hơn một chút so với con kg rưỡi này <coughs> à, đây là cái cửa bỏ vào của máy cái cửa bỏ vào của máy thì nó sẽ có dạng hình nón như này đấy xung quanh thì được gặp mét hình hoa rất là đẹp ở đây để đảm đảm bảo tăng cái độ cứng cho cái phễu và đây cái phễu này thì nó sẽ có kích thước là đường kính của nó là 20 đấy thì cạnh cuối đường kính 20 chúng ta có thể bỏ thẳng xuống vào trường hợp cây to hơn thì chúng ta có thể trẻ ra hoặc bong bọc bẹ ra bớt hoặc à, cỏ thì chúng ta có thể bỏ cả nắm chúng ta à, cầm chúng ta bỏ xuống vào đây <coughs> thì với cái máy này thì chúng ta có thể băm được rau bèo lục bình cây ngô này rồi là cây chuối cây cỏ voi cỏ sữa đấy làm thức ăn cho gà cho vịt cho lợn hoặc là băm thô ra cho trâu cho bò cho cá ở đây máy ờ, cái trong là cái buồng dao cắt của máy thì nó sẽ có hai cái khóa đai hai bên như này đấy chúng ta sẽ tiến hành mở ra đây nó có đây đấy nó mở ra như này đây là bên trong của máy thì có sử dụng dao to bản ở đây rất là dày ở quanh đây thì nó sẽ có các thanh gạt như này để à, nó chức năng gạt chuối gạt cỏ ra theo cái cửa ra của máy đấy thép ấm buông này làm thép cũng khá là dày chắc chắn ở đây đấy. cửa vào nó thiết kế mở ra mở vào như này rất là dễ đấy mở ra mở vào ở đây đấy thì ờ, <coughs> khi sử dụng chúng ta sẽ khóa đai vào đấy, sử dụng hai cái khóa hai bên này đấy ở đây là cái cửa ra của máy này cửa ra của máy thì nó sẽ không có tấm <laughs> chắn ở đây trường hợp chúng ta muốn phun xa ra ngoài ao luôn hoặc là phun xa đi này thì chúng ta sẽ mở cứng nó lên như này trường hợp chúng ta muốn nó rơi gần thôi để chúng ta có thể lấy luôn thì chúng ta có thể là hạ cái này lên xuống đấy và khóa chặt cái khóa vào đây đấy, khóa chặt cái này vào đấy máy thì sử dụng uh, truyền động bằng dây cu loa như này đấy sử dụng một bản dây cu loa B48 rất là to ở đây B48 này đấy à, khung máy được hoàn toàn bằng thép V rất là chắc chắn dày ở đây và trước máy thì nó sẽ có hai cái bánh xe di chuyển như này đấy hai cái bánh xe hai bên à, đằng sau này là hệ thống tay cầm đấy, chúng ta có thể rút ra như này rút ra rút vào ra được vào đấy chúng ta đẩy lấy đẩy đi đẩy lại rất là dễ đấy, các bác nhiều tuổi hoặc là sức khỏe yếu chúng ta cũng sử dụng rất là dễ dàng đấy đây là cái phần à, bệ đỡ của động cơ bệ đỡ motor thì nó sẽ có cái phần à, đây cái bản lề cái hai cái bản lề to ở đây đấy để chúng ta có thể là mở con ốc này ra chúng ta sẽ à, nghiêng cái motor này lên để chúng ta có thể là đổi ra cái loa đổi chế độ sang băm thô hoặc là băm mịn Ngọc ơi thì à, sau đây chúng tôi sẽ tiến hành test thử máy cho quý bạn cùng xem Ngọc ơi thì uh, đây sử dụng uh, chức năng là đây là được sử dụng chức năng băm ờ, băm băm nhuyễn này sử dụng vòng tua nhanh thì chúng ta sẽ băm nhuyễn đây chúng tôi sẽ tiến hành cắm điện lên thử cho các bạn cùng xem máy thì sử dụng điện một pha 220V thôi Jack. băng khô và sau đấy chúng ta sẽ tiến hành rút điện và chuyển qua băng vịt đây là chức năng ờ, chức năng băm vịt của máy này đấy, thì máy ra làm thức ăn cho gà cho vịt như này đấy sau đây sẽ chuyển qua cái chế độ của băm thô này chúng ta chỉ cần nới lỏng con ốc này ra thôi mở mở con ốc này ra chúng ta sẽ lấy cái thanh à, sắt này chúng ta sẽ bỏ vào đây chúng ta vặn cái con ốc này ra đấy rồi chúng ta à, tiến hành cái thanh còng bên dưới chúng ta đẩy lên đấy, đẩy cái gì à, để nới lỏng cái da loa ra và sử dụng cho cái pulley sử dụng buli to này đấy đây đằng trên này sử dụng buli to còn đầu motor chúng ta sẽ sử dụng cái buli nhỏ đấy sau đó tiến hành nhặt và ốc vào thay đổi rất là dễ chỉ cần khoảng 30 giây đến 1 phút chúng ta có thay đổi xong đấy sau đó chúng ta sẽ tiến hành để băm băm băm băm thử cái chức năng là băm băm thô của máy <coughs> đây chuối chuẩn bị sẵn đây này Đấy, sau đây chúng tôi sẽ tiến hành à, là băm thô làm thức ăn cho trâu bò cho dê cho cá thì nó tiến hành là cắm máy lên rất là nhanh bơm rất là nhanh nhìn thấy này, bơm ra rất là đẹp như này đấy đấy chúng ta nhìn thấy rất là đẹp không bị nát không bị vụn rất là đẹp phần sau này là để sáu cả trước ở đây thì à, quý vị và bà con có nhu cầu mua máy à, bơm chuối thải suối đa năng hai chức năng thì vui lòng liên hệ đến máy cường linh